Đánh lớn, ông Trọng cho cản quét từ Bắc chí Nam, hàng loạt quan to bị trò hun khói. Cứ mỗi lần ông Nguyễn Phú Trọng cho ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, triệu tập của họp thì ít như rằng sẽ có những cá nhân bị đưa lên thớt. Đây là những kỳ họp mà các quan chức chưa bị lộ hóng xem tên mình có bị déo hay không. Nếu ai bị déo thì phần lớn là tiêu tan sự nghiệp chính trị của mình. Ông Trần Cẩm Tú chẳng khác nào công an nội bộ Chính ông này đã kiểm tra và đưa ra hình thức trừng phạt dựa theo điều lệ đảng, rồi sau đó trình lên ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 23 dưới sự chủ trì của Chủ tịch chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Kỳ họp này, ông Trần Cẩm Tú đã nêu ra hàng loạt cái tên, toàn là những vị đứng đầu các tỉnh như Đồng Nai, Thanh Hóa, Nam Định và Bình Dương. Đây là hình ảnh ông Trọng đang cho đánh lớn Tại Đồng Nai, cả cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh đều bị, tổng cộng có 12 cựu quan chức và 4 cựu quan chức nắm các doanh nghiệp quốc doanh. Tại Thanh Hóa thì bị kỷ luật 10 người, Nam Định thì bị kỷ luật 8 quan chức, Bình Dương bị kỷ luật 4 người. Như vậy, đợt này ông Nguyễn Phú Trọng cho lên thớt 38 quan chức, trong đó có cả từ bí thư đến giám đốc sở, bí thư huyện ủy và giám đốc doanh nghiệp. Đấy chỉ là 14 địa phương còn rất nhiều địa phương khác trong cả nước. Ông Trần Cẩm Tú chưa lên danh sách, và cứ mỗi kỳ họp như vậy, ông Trần Cẩm Tú lại cho càn quét một vài tỉnh, làm cho các quan chức chưa bị lộ xanh mặt. Từ chỗ lóng Trọng bùng cháy suốt nhiều năm qua, và càng soi thì càng lòi ra nhiều quan chức tham ô, tắc trách, lợi dụng, vân vân. Đó chính là bức tranh của chế độ độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo. Cách đây 10 năm, tại kỳ họp cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Doan lúc đó là Phó Chủ tịch nước đã phải thốt lên câu nói mà sau này đã bị xã hội nhắc đi nhắc lại. Trước đó, bà từng ca ngợi chế độ này là dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản. Nhưng tại kỳ họp này thì bà lại nói rằng ăn của dân không chừa thứ gì. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người mà vẫn miệt mài đốt lò. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ còn cho nhiều quan chức vào lò, cứ thêm nữa và thêm nữa. Tuy nhiên, đã có nhiều người cho tờ Thể báo chấm biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chống tham nhũng không xuể, bởi tham nhũng và vơ vét là bản chất của chế độ này. Quan chức không hề sống bằng lương, mà họ sống vì những đồng tiền dơ bẩn mà họ tìm cách này hay cách khác bòn rút của dân, hoặc biển thủ tiền ngân sách của nhà nước. Ở thượng tầng chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Xuân Dũng, vân vân đều cho con cái đi du học nước ngoài rất tốn kém. Tiền ở đâu mà ra các ông này cho con đi học những nơi có chi phí đắt đỏ đến như vậy. Ai cũng biết đó là tấm gương để các quan chức cấp thấp hơn cũng vơ váo rồi đưa con cái đi tị nạn giáo dục. Quan chức thì càn quét. Ông Nguyễn Phú Trọng của ông Trần Cẩm Tú cũng càn quét cả Bắc, Trung và Nam. Có lẽ sẽ có những chiến dịch quy mô hơn, sẽ có rất nhiều quan chức biến thành món hun khói trong cái lò chống tham nhũng của ông Trọng. Tuy nhiên, dù cho có chống bao nhiêu đi chăng nữa, thì tình hình tham nhũng vẫn cứ như thế. Có thể nói, cách chống tham nhũng của ông Trọng chẳng khác nào dã tràng xe cát. Đây là hình ảnh ông Trần Cẩm Tú, người lính tiên phong của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đã đánh rất sâu về địa phương, đã có rất nhiều giám đốc sở và quan chức cấp huyện cũng bị dính. Điều đó cho thấy ông Trọng làm thật mạnh. Tuy nhiên, với 100% quan chức kiếm tiền ngoài lương nhờ chiếc ghế quyền lực của họ, thì e rằng ông Trọng chống đến hết đời cũng không bao giờ cạn. Thế chế độ này nhìn đâu cũng thối nát, quan chức thì đầy quyền uy và tiền bạc thì lúc nào cũng dùng dình, còn người dân đen thì vẫn không có chút quyền lợi nào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 Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết khi trao đổi về tình hình thị trường trái phiếu và các khó khăn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Doanh nghiệp đã mua lại 161.000 tỷ đồng trái phiếu của trước hạn. Ông Chi thừa nhận tình hình hiện nay đúng là quá khó khăn với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Thực tế, đến hậu quả của chính sách thả nổi thị trường trái phiếu từ nhiều đời thủ tướng trước đây, những ung nhọt cứ tích dần, tích dần rồi đến lúc gặp đúng điều kiện thì nó bùng phát. Thị trường trái phiếu lẽ ra chưa bung bây giờ, nhưng vì ông Nguyễn Phú Trọng giáng hai đòn mạnh vào thị trường này bằng hai cú đấm mang tên Tân Hoàn Minh và Vạn Thịnh Phát. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang làm chủ cuộc chơi. Luật pháp thì lỏng lẻo, vào quản trị thì yếu kém đã đẩy nhà đầu tư ngây thơ đến với nguy cơ mất trắng tiền đầu tư. Vụ Tân Hoàn Minh, ông Đỗ Anh Dũng đã hốt được hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu và cho đến nay các công ty con của ông Dũng chỉ mới nộp lại cho cơ quan điều tra có 20% số tiền vay nhà đầu tư. Và từ nhiều tháng nay Tân Hoàn Minh vẫn chưa thể cậy đâu ra tiền để hoàn trả cho họ. Cú đánh vào Tân Hoàn Minh làm cho nhà đầu tư choáng váng thì sau đó ông Trọng lại đánh bồi thêm bằng một cú đấm mang tên Vạn Thịnh Phát. Lần này thì nguy thật bởi các nhà đầu tư mua trái phiếu An Đông giờ đây xem như mất trắng. Và họ cũng đang gào thét đòi quyền lợi nhưng không được. Ở phía doanh nghiệp phát hành thì cũng đang xanh mặt vội vã mua lại trái phiếu trước thời hạn để tránh cú đánh tiếp theo của ông Nguyễn Phú Trọng. Qua cú đánh thứ hai này, thị trường trái phiếu hiện nay bát nháo chưa từng có. Nhà đầu tư tìm cách lấy lại tiền, nhà phát hành thì đang chạy vậy để hốt lại trái phiếu tránh cho họ. Từ đó thị trường trái phiếu như bị tê liệt và có nguy cơ sụp đổ. Sau cú đánh của ông Trọng, chính phủ thì náo loạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thì xoáy sâu hơn vào thị trường trái phiếu. Ông Phạm Minh Chính vội vã cho họp chính phủ để chấn chỉnh thị trường như trái phiếu doanh nghiệp, vốn, bất động sản, vân vân. Đây là hình ảnh doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước thời hạn. Ông Chính đã cho lập 3 tổ công tác để xử lý những vấn đề nội tại của vốn tiền tệ vốn, bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Các tổ chức công tác này do ông Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng của Bộ này và Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Đức Phước làm tổ trưởng. Tại cuộc họp với 39 công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu vào ngày 23 tháng 11, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói doanh nghiệp khó khăn thanh khoản phải bán tài sản để trả nợ trái phiếu chứ không để nhà đầu tư mất niềm tin. Bây giờ cả chính phủ đang gồng mình chịu trận những cú đấm của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng không phải là nhà hoạch định chính sách và ông cũng không am hiểu về cách điều hành của một chính phủ. Ông nghe báo cáo từ các ban như Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Phòng chống tham nhũng và Ban Kinh tế. Những tiêu cực được báo cáo lên, ông Trọng biết ông dùng những nguồn tin đấy làm miếng đánh tham nhũng nếu cần. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính cho họp chính phủ để đối phó. Vấn đề thị trường trái phiếu đã nát thì ai cũng biết. Tuy nhiên, việc lọc bỏ những ông nhọt của nền kinh tế cần làm từ từ. Đánh vào những doanh nghiệp cũng phải chọn lúc thị trường hồi sức hãy ra tay và đó là cách giải quyết vừa trừng trị những kẻ sai phạm, vừa không tạo cú sốc cho thị trường trong cả nước. Thực tế là phe ban bí thư và phe chính phủ lâu nay vốn không ăn ý với nhau, thường hay chống nhau trên chính trường, nên phe đảng cứ thấy cần đánh là đánh mạnh,